Vâng, xin được cảm ơn lời phát biểu khai mạc từ Giám đốc Văn phòng Tổng đại lý Đại Sinh Tiên Du, chị Ngô Thị Lã. Một lần nữa thay mặt ban tổ chức xin gửi đến chị cùng gia đình lời kính chúc sức khỏe, gia đình hạnh phúc và thành đạt. Và anh chị chúng ta hãy dành một tràng pháo thật lớn để thay lời cảm ơn gửi tới vị thuyền trưởng đáng kính của chúng ta. Vâng, xin cảm ơn anh chị rất nhiều. Thưa ban giám đốc công ty, thưa toàn thể anh chị, quý 3 năm 2021 đã kết thúc với nhiều ảnh hưởng do đại dịch Covid-19 Thế nhưng với sự nỗ lực, cố gắng, đồng lòng từ toàn thể anh chị em đội ngũ kinh doanh và sự chỉ đạo và hỗ trợ kịp thời từ ban giám đốc công ty, chúng ta đã vượt qua và đạt những kết quả kinh doanh rất là ấn tượng của Daichi Việt Nam nói chung và Daichi Tiên Du nói riêng đã khẳng định được uy tín và vị thế của mình trong ngành bảo hiểm nhân thọ tại Việt Nam. Và trong quý ba vừa qua, Daiji đã đạt được những thành tựu gì thì ngay sau đây chúng ta cùng đến với phần chia sẻ từ anh Lê Vũ Xuân, giám đốc phát triển kinh doanh khu Đông Bắc A. Một tràng tay thật lớn để chào mừng anh Xuân. Xin mời anh. À, có lẽ thì lời đầu tiên à, cho phép Duẩn xin được à, thay mặt cho ban giám đốc công ty Đại Trung Việt Nam à, xin được gửi tới ờ, chị Ngô Thị Lãng tới toàn thể tất cả các anh chị có mặt trong ờ, khán phòng ngày hôm nay lời chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất à, kính thưa các anh chị có lẽ thì phần đầu tiên của chuẩn trong cái chương trình ngày hôm nay thì mà đại diện về phía ban giám đốc công ty thì mong muốn nhận được cái sự gì hợp tác của phía các anh chị được không ạ mong muốn nhận được sự hợp tác của phía các anh chị vâng thưa toàn thể các anh chị à, chúng ta cùng nhau là các anh chị ạ à, có một cái game sâu thế này các anh chị có một cái game sâu này các anh chị có sẵn sàng nhận quà không ạ có sẵn sàng không ạ sẵn sàng không các anh chị hình như chưa sẵn sàng thì phải mới bên cái trái chuẩn thôi các anh chị bên cái trái sẵn sàng tay phải sẵn sàng chưa sẵn sàng sẵn sàng chưa và ờ, các anh chị sẵn sàng rồi xin mời các anh chị đứng lên tại chỗ à, những cái ờ, vật dụng quen thuộc thân thương với chúng ta hàng ngày nó vẫn liền gắn liền với các anh chị rồi à, có một phần ngày hôm nay giỏi muốn cái phần game này nó thật sự là gì đem nhiều năng lượng thì giỏi cần các anh chị thì rời xa cái điện thoại của mình được không ạ đồng ý không anh chị rồi đồng ý này à, thưa các anh chị khi mà duẩn là các anh chị cũng biết là bàn tay của chúng ta thì nó có rất nhiều các huyệt đạo mà cái huyệt đạo này thì nó giúp chúng ta gì ạ à? làm việc một cách năng suất và hiệu quả hơn khi chuẩn hô các anh chị thì à, các anh chị hô à, một chạm có tay thì các anh chị à, vỗ cho chuẩn một chạm tay này được không ạ khi hô một cái thì các anh chị thì vỗ một thôi đồng ý không anh chị tức là hãy làm những gì chuẩn nói các anh chị nhá sẵn sàng thử nháp này à, các anh chị cho chuẩn xin một chạm tay được không ạ à, cảm ơn các anh chị một cái vỗ tay thì ạ hai cái vỗ tay ạ à? à, các anh chị năm cái vỗ tay ạ à? à, tuyệt vời các anh chị thấy em không hai mình có có nhiều hơn nữa không anh chị bây giờ vẫn là cần các anh chị cho duẩn xin một tràng vỗ tay một trăm phần trăm năng lượng của anh chị một trăm mười phần trăm ạ vâng, tuyệt vời một trăm mười năm phần trăm ạ hình như là một trăm mười lăm một trăm mười không khác nhau là mấy một trăm mười năm phần trăm ạ rồi, 120 phần trăm ạ Xin các anh chị một cái vỗ tay hai cái vỗ tay một cái vỗ tay xin các anh chị không vỗ tay à, cảm ơn các anh chị một tràng tay là lớn cảm ơn tất cả các anh chị được không ạ xin mời các anh chị ăn quà à, xin mời các anh chị ăn quà rất là tuyệt vời rồi à, thưa thật là các anh chị qua cái tràng vỗ tay vừa rồi thì các anh chị có cảm nhận gì không ạ các anh chị có cảm nhận gì không ạ mình đã thấy trong người mình nóng hơn chưa các anh chị nóng hơn chưa nóng rồi đúng không anh chị nhưng các anh chị đã thấy tạm thời mình rời xa được cái điện thoại của mình chưa thấy chưa vẫn còn có người cầm điện thoại à thưa các anh chị một nguyên tắc đầu tiên thưa các anh chị, một nguyên tắc đầu tiên khi đến tham dự bất cứ một chương trình hội nghị hay một cái chương trình tổng kết nào, cái đầu tiên chúng ta cần đó là cần sự tập trung để nhận được về cho mình những thông tin bổ ích nhất. Ở đây bao nhiêu các anh chị là khách mời đến tham dự chương trình ngày hôm nay giơ tay dùng lần ạ? Khách mời ạ. Ở đây có bao nhiêu anh chị hiện tại đang là gì ạ? Là thành viên của Dai China Việt Nam các anh chị giơ tay dùng lần ạ? Wow, rất là tuyệt vời thưa các anh chị mà đã là Daily China Việt Nam thì chúng ta cần phải thể hiện sự chuyên nghiệp sự chuyên nghiệp đầu tiên là gì nếu nghe thông tin gì hay thì hãy nở cho điện chúng ta một nụ cười người ta bảo là một nụ cười bằng 10 tháng thuốc bổ đúng không anh chị mình muốn cúng nhiều thuốc bổ hay mình muốn cúng ít thuốc bổ ạ ít hay nhiều ạ à? à có người nhiều có người ít bao nhiêu người bảo rằng cúng ít xưa tay như vậy là chúng ta đồng ý hết với nhau là chúng ta uống nhiều đúng không anh chị như vậy nhớ dù có thông tin gì hay thì mình cười nhá bởi vì cười là thuốc cổ đấy có được không anh chị và muốn gì à? khích lệ động viên tinh thần cho gì à? cho đồng nghiệp của mình có năng lượng để mình gì à? làm việc hiệu quả hơn thì dành một tràng có tay được các bạn cười một tràng có tay cười một tràng có tay cảm ơn tất cả các anh chị và kính thưa toàn thể các anh chị ngày hôm nay chuẩn xin phép được đại diện về phía ban quốc công ty Daichina Việt Nam à, về đây tham dự để tiệc chúc vui chúc mừng cho toàn thể các anh chị à, tiên du đã có cái thành tích về đích à, hiệu quả quý ba cũng như hướng tới quý bốn thưa toàn thể các anh chị đến đâu cũng nghe thấy khó khăn nhưng với quan điểm của vẫn không có lúc nào là diệt là là hết khó khăn cả các anh chị có đồng ý với sở điều này không cả trong những lúc chúng ta không dịch bệnh cho đến lúc chúng ta dịch bệnh chưa bao giờ là hết khó khăn các anh chị đồng ý điều này không đồng ý không ạ hình như vẫn chưa đồng ý lắm bởi vì là các anh chị đang ờ, hơi rất tập trung thông qua chiếc điện thoại xin nhờ ban tổ chức một chút ạ bởi vì đã là thành viên của hai anh chị hai rồi tôi nhờ các anh chị trong ban tổ chức đặc biệt là anh trương anh có điện thoại anh cứ nhìn thấy ai mà gì ạ sử dụng điện thoại anh chụp dùng rồi đồng ý không và cứ ai sử dụng điện thoại chụp đủ tuần lý do vì sao bởi vì chúng ta sẽ gì ạ chúng ta sẽ thống nhất hệ quy chiếu với nhau là cứ mỗi người sử dụng điện thoại là chúng ta được phép sung quỹ là 100 ngàn đồng các anh chị có đồng ý không ạ bao nhiêu anh đồng chí vô tay à, rất là tuyệt vời như vậy là quốc hội đã gì ạ đã thông qua và luật bắt đầu được gì ạ được thực hiện ngay trong giờ phút này một tràng phát tay đến các anh chị đi cảm ơn tất cả các anh chị đấy là cái gì ạ à? cái phần thứ nhất các anh chị nha và cái phần thứ hai thì cũng mong muốn à, cũng mong muốn toàn thể các anh chị chúng ta hãy gì à? lắng nghe để nhận những phần thông tin và trong chương trình này từ các anh chị rất nhiều thông tin mới thông tin đầu tiên là bao nhiêu anh chị biết là doanh số tiên du của mình trong thì, trong tháng 9 được về rồi về đích được bao nhiêu các anh chị nào có số liệu xin mời giơ tay một phần quà dành cho các anh chị hôm nay có rất nhiều cái phần uh, game sâu để giao lưu với các anh chị tuy nhiên vì thời gian có hạn thành ra là giỏi không tham không triển khai được hết các anh chị nhưng mà xin hỏi các anh chị ở ngay mình đây ạ văn phòng của mình tháng vừa rồi về đích là bao nhiêu ạ bao nhiêu bên phía tay phải của các anh chị là tay dạng trái của giỏi đây là doanh số về bao nhiêu ạ à chưa có đúng không anh chị rồi không sao cả các anh chị không sao cả quay trở lại một chút tôi bảo các anh chị quay trở lại một chút về gì ạ về kết quả kinh doanh của Chi Life Việt Nam tại khu vực miền Bắc tháng 9 vừa rồi trong bối cảnh khi mà gì ạ khi mà kinh doanh của chúng ta gặp rất nhiều các trở ngại nhưng bằng sự thích ứng nhanh từ phía gì ạ từ phía các anh chị bằng việc là chúng ta chuyển mình một cách kịp thời thì miền Bắc của chúng ta vừa tháng 9 vừa rồi tiếp tục về đích một cách thành công thắng lợi với một trăm bốn mươi tỷ thu phí đầu vào cười và một tràng pháo tay thật lớn để chúc mừng miền Bắc và anh chị. Dạ. Thưa các anh chị, và người ta bảo rằng là ở cuộc đời nó rất là công bằng khi bạn trao cho người khác cái gì thì các bạn nhận về y như vậy ạ. À? như vậy mà các anh chị trao cho một cái chàng phát thanh mà nó thiếu năng lượng thì các anh chị cũng nhận về cái năng lượng gì yếu từ phía mình các anh chị mà cười thật tươi thì cầm sẽ cười tươi với tất cả các anh chị vì vậy đừng tiếc những chàng có tay là nụ cười thật tươi bằng cái vỗ tay thật to và cười thật tươi cảm ơn tất cả các anh chị chúng ta thấy không ạ đi tổng kết là gì là vui đi tổng kết là khỏe vì vậy hãy tự tạo cho mình cái khỏe trong cơ thể con người mình ạ đồng ý không anh chị à, cảm ơn tất cả các anh chị đấy là con số đầu tiên từ các anh chị và khép lại 9 tháng đầu năm 2021 toàn miền Bắc của chúng ta tiếp tục có cái kết quả kinh doanh tăng trưởng là 14% so với cùng kỳ của năm 2020 trong bối cảnh dịch giãn như thế các anh chị nhé chúng ta có tăng trưởng tầm 14% và khép lại 9 tháng đầu năm 2020 chúng ta đem về doanh thu phí khai thác mới là 1.166 tỷ đồng thì 9 tháng đầu năm 2021 chúng ta đem về là 1.330 tỷ đồng một tràng có tay vào những người thật lớn của các chị kính thưa toàn thể các anh chị như vậy chúng ta có thể thấy rằng dù khó khăn nhưng nếu chúng ta biết cách chuyển mình thì chúng ta vẫn có thể đạt được những kết quả kinh doanh ngoài mong đợi và thưa với toàn thể các anh chị miền bắc của chúng ta tiếp tục là con chim đầu đàn của đại CI Việt Nam và quan trọng hơn là chúng ta giúp đại CI Việt Nam tiếp tục là một trong những công ty con của tập đoàn đại CI Holding tức là đại CI toàn cầu có doanh thu phí khai thác mới tăng trưởng nhất toàn cầu một tràng có tay của mọi người cảm ơn các anh chị như vậy quay trở lại câu hỏi quay trở lại câu hỏi là bao nhiêu anh chị trong số chúng ta ngồi đây đã đang và sẽ tiếp tục đóng góp vào thành quả của đài Chinai Kim Du đài Chinai Đông Bắc 1 Đông Bắc A miền Bắc và đài Chinai Việt Nam đây thưa các anh chị bao nhiêu ạ wow rất là tuyệt vời và thưa với toàn thể các anh chị từ đáy lòng mình thay mặt cho ban hai Việt Nam xin được gửi tới các anh chị những lời tri ân và những tình cảm hiền thân thương nhất cũng như là sự ngưỡng mộ nhất dành tới các bạn thể tất cả các anh chị và vì vậy không có anh chị thì những khách hàng ở bên ngoài kia sẽ không có những sản phẩm tuyệt vời từ đây chị à, nếu không có các anh chị là cầu nối thì khách hàng sẽ không thể biết tới sản phẩm và dịch vụ của đây chị đây nó là một điều gì ạ cái điều quan trọng và thưa với các anh chị sản phẩm có hay công nghệ có hiện đại nhưng nếu thiếu chúng ta nếu thiếu tư vấn tài chính đầy nhiệt huyết và đam mê thì chắc chắn chúng ta sẽ không có được kết quả như ngày hôm nay thưa quý toàn thể các anh chị để chào mừng cái sự kiện là 15 năm đồng hành tinh thần Nhật đồng hành cùng người Việt thì chúng ta đã đưa ra thị trường rất nhiều các gì ạ chương trình nhằm tri ân khách hàng nhằm hỗ trợ và thúc đẩy chúng ta kinh doanh và vừa mới tháng 9 chúng ta kết lại chương trình tặng vàng cho khách hàng và tặng vàng cho các anh chị tư vấn tài chính có đúng không anh chị và thưa với các anh chị tôi tin tôi tin nếu các anh chị cũng có một niềm tin giống như tôi thì có lẽ có lẽ là kết đợt rút thăm và quay số may mắn này thì khu đông bắc tha của chúng ta tiên du của chúng ta sẽ lại có nhiều khách hàng được nhận vàng và sẽ lại có nhiều các anh chị tư vấn tài chính được nhận vàng nếu các anh chị tin điều đó xin một tràng vỗ tay và nụ cười thật vui thật mãn cảm ơn tất cả các anh chị ngày hôm nay nếu có anh chị nào khó tính thì cũng hết sức thông cảm bởi vì nhiệm vụ của duẩn ngày hôm nay đến khán học này là mong muốn giúp các anh chị có một giá trị nào đó khi ra khỏi khán học. mà cái giá trị đầu tiên duẩn muốn các anh chị là chúng ta ngày hôm nay đến đây tham dự là phải vui và phải khỏe mà muốn khỏe thì chúng ta phải gì phải hoạt động thường xuyên mà vỗ tay là cách chúng ta hoạt động dễ nhất nhưng mà vỗ chân thì cũng gì cũng thuận lợi cũng đúng anh chị bây giờ mình thử một cái nhé ai mà bắt chân thì vui lòng là để chân xuống dưới được không ạ dạ rồi ai mà đang ngồi việc à, đang ngồi tựa mà ngả nhốn thì có thể ngồi ngay ngắn và thẳng được không ạ à, thưa các anh chị cả cái khán phòng đẹp thế này mà lên trên bức hình anh chưa anh tốt lên kìa anh em post lên trên kìa facebook zalo mà gì ạ nhìn cái đội ngũ của tiên du mà người thì ngã người thì gì ạ à, ngồi ờ, nó không thể nó không thực sự chuyên nghiệp thì có lẽ người ta sẽ đánh giá tiên du chứ không đánh giá trường các anh chị có mong muốn hình ảnh của tiên du mình như vậy trong mắt bạn bè đồng nghiệp không anh chị không đúng không nếu không thì chúng ta lại giật chân phải một cái và vỗ cái tay thật to này Vâng, các anh chị thấy không? Cảm ơn tất cả các anh chị rất nhiều. Vâng thưa tất cả các anh chị, hình ảnh đầu tiên mà tôi muốn chia sẻ với tất cả các anh chị ở đây. Chúng ta nói tới quá nhiều Covid. Chúng ta cũng kìa, chúng ta cũng có thể thấy rằng Covid đem lại cho chúng ta rất nhiều thách thức. Nhưng chúng ta cũng phải đồng tình với nhau rằng là nhờ Covid mà chúng ta có cách thích ứng và chuyển mình một cách gì nhanh và quyết liệt nhất trong thời gian vừa rồi và các anh chị có thể tôi có một câu nói của anh Ngô Việt Phương là phó tổng giám đốc kinh doanh đại China Việt Nam trong phạm vi hẹp kinh doanh bảo hiểm của chúng ta thôi cái người mà thành công nhất không phải là gì ạ cái nhóm kinh doanh cái phòng kinh doanh và cái văn phòng kinh doanh ấy không phải là văn phòng kinh doanh to nhất văn phòng kinh doanh khỏe nhất là người thắng cuộc mà gì ạ là nhóm kinh doanh phòng kinh doanh và văn phòng kinh doanh thích ứng nhanh nhất là người thắng cuộc nếu các anh chị đồng ý điều này, xin các anh chị dẫn chân trái vào thành một tràng có tay nữa. Cảm ơn tất cả các anh chị. Đúng không ạ? Không phải to nhất, không phải khỏe nhất, mà là gì ạ? Văn phòng, phòng kinh doanh, nhóm kinh doanh và cá nhân các anh chị thích ứng nhanh nhất mới là người gì ạ? Người thành công. Sự hiện diện của Covid chúng ta không phủ nhận nhưng cả chính phủ và cả thế giới chúng ta phải chấp nhận một điều thực tế là chúng ta phải sống chung với với covid bởi vì chưa có một gì à, chưa có một cái loại thuốc nào có thể chữa được covid chúng ta cũng chưa có một cái gì à, vaccine nào có thể ngăn ngừa được mà chỉ là hạn chế thôi và chúng ta vẫn phải gì à, chúng ta vẫn phải sống chúng ta vẫn phải đảm bảo cuộc sống tiêu sinh hàng ngày và chúng ta vẫn phải tiếp tục tiến về phía trước điều đó là điều chúng ta phải gì à, mình nhìn nhận một cách thực tế và qua cái đợt vừa rồi chúng ta có thể thấy câu chuyện về covid câu chuyện về covid hình ảnh này các anh chị gợi nhớ điều gì không ạ gợi nhớ điều gì không anh chị à, như toàn thể các anh chị ở đây là cột đồng hồ của nhà của thành phố bắc ninh một con đường mà nó thể hiện cho sự gì ạ à? sự tăng trưởng vượt bậc của tỉnh bắc ninh trong thời gian vừa qua nó là niềm kiêu hãnh và niềm tự hào của của người dân tỉnh bắc ninh và ngày hôm nay đến đây với tư cách là đại diện ban giám đốc công ty nhưng cũng là một người gì ạ một người à, hàng xóm với các anh chị tỉnh bắc ninh là người hải dương tôi xin được chúc mừng các anh chị gì à, ạ bắc ninh đã kiên cường vượt khó để chiến thắng được đại dịch covid trong cái đợt bùng phát thứ ba vừa rồi một tràng có tay thật lớn và nụ cười thật tươi chúc mừng cho tất cả các anh chị Thế thưa toàn thể các anh chị, Bắc Ninh sẽ không thể chiến thắng được đại dịch Covid nếu không có sự chung tay đồng lòng của mỗi người dân. Chúng ta vẫn nghe rất quen thuộc câu nói khẩu hiệu của gì ạ? Của Thủ tướng và bây giờ đang là Chủ tịch nước. Bác Nguyễn Xuân Phúc có chia sẻ, mỗi một người dân là một chiến sĩ, mỗi một gia đình, mỗi một thôn xóm, mỗi một phường xã là một lính pháo đài và quay trở lại trong chương ngày hôm nay với cái lời hiệu triệu và kêu gọi của chị Ngô Thị Lã tôi cũng rất mong muốn mỗi một anh chị tư vấn tài chính mỗi một anh chị là trưởng nhóm trưởng phòng kinh doanh là một gì ạ là một chiến sĩ và một pháo đài để chúng ta tiếp tục con đường sự nghiệp của mình là giúp cho nhiều người dân có giải pháp tài chính để giúp họ an tâm hơn vượt qua đại dịch covid chúng ta không ngăn hộ covid cho khách hàng nhưng chúng ta có thể giúp khách hàng tự tin khi không may ảnh hưởng bởi covid vẫn có thể vượt qua đấy là giá trị và đấy là ý nghĩa cao cả mà mỗi chúng ta ở đây cần phải có trách nhiệm kính thưa toàn thể các anh chị có lẽ có lẽ đây cũng là một trong những cái điều mà tôi tha thiết mong muốn toàn thể các anh chị chúng ta sẽ tiếp tục quay lên trên màn hình để cùng nhìn và chiêm ngưỡng lại hình ảnh chiến thắng của Bắc Ninh những câu chuyện hàng ngày chúng ta vẫn được gì gần nhau nói chuyện với nhau chúng ta không nói trực tiếp chúng ta nói qua Zalo chúng ta không nói trực tiếp thì chúng ta nói qua hiểm Messenger vì vậy khi đến đây rồi dần mong muốn các anh chị dành hết cái sự tập trung của mình bởi vì đã đến đây có nghĩa rằng là các anh chị mong muốn nhận được những thông tin bổ ích nào đó từ chương trình chứ không phải là những cái câu chuyện mà bên lề rất mong các anh chị chúng ta tiếp tục gì tập trung lên trên này bằng một tràng có tay thật lớn bởi vì rất là nhiều người chưa thực sự tập trung và tôi hy vọng rằng nhận được cái sự chào đón từ những anh chị tiên du để đằng sau tôi tiếp tục có động lực để tôi đến tham dự bởi vì thưa các anh chị là trong ngày hôm nay chúng ta có bốn cái chương trình tổng kết là tiên du tiên phong một tiên phong hai và từ sơn hai và tôi lựa chọn đến với tiên du bởi vì tôi nghĩ rằng và tôi đánh giá cao tinh thần của nghiệp của các anh chị tiên du tôi đánh giá cao cái sự chuyên nghiệp của các anh chị tiên du và tôi đánh giá cao cái tinh thần đồng lòng chung sức của các anh chị tiên du và tôi hy vọng rằng xuyên suốt cái thời gian tham dự với các anh chị tôi cũng bị xoay phai hòa bởi những cái hình ảnh mà chúng ta vẫn đâu đó đang mất tập trung tôi ngồi tôi nói chuyện với chị lã là chị lã bảo là chị đã phải phải mất hai tuần để chuẩn bị chương trình này chị mất ăn mất ngủ suốt ngày đêm của ngày hôm qua để hy vọng ngày hôm nay có đông đủ các anh chị nhất và tôi mong các anh chị hãy thể hiện và san sẻ sự chuyên nghiệp của mình với chị Lã ban tổ chức một tràng có tay để diện để chúng ta cùng nhau nhau một cảm ơn tất cả các anh chị và kính thưa các anh chị chúc mừng các anh chị Bắc Ninh ở vùng xanh an toàn bởi vì chỉ có những cái lúc mà chúng ta bị giãn cách chúng ta mới thấy được cái giá trị của tự do nó như thế nào từ các chị và khi tôi đi về hải phòng tôi đi quảng ninh bây giờ yêu cầu là hai mũi vaccine và phải có xét nghiệm pcr và phải có giấy gì ạ giấy thông đường tức là giấy của doanh nghiệp mới được đến tôi về thái bình tôi về hải phòng tôi đi hưng yên tất cả các nơi họ đều gì ạ họ đều yêu cầu pcr nhưng mà về bắc ninh tôi hiên ngang hiển thẳng đường không nghe được bất cứ một cái sự chặn nào của hiển của phía tỉnh bắc ninh điều đó chứng tỏ là bắc ninh đang làm rất tốt công tác việc phòng dịch và chống dịch thì chúng ta mới yên tâm để việc để chúng ta có thể lưu hành và giúp người dân chúng ta thì tiếp tục ổn định kinh tế và phát triển gia đình cái điều đó thưa các anh chị không nhiều tỉnh làm được vì vậy xin anh chị này một tràng tay lúc về thật tươi để chúc mừng cho cảm ơn các anh chị kính thưa các anh chị quay trở lại cái chủ đề ngày hôm nay anh Tuấn và chị Điểm và chị Lã có đặt hàng là ngày hôm nay xếp về ngoài việc cập nhật kinh doanh thì chia sẻ với các anh chị thêm vô một điều ờ, suy nghĩ rất nhiều anh Tuấn bảo anh ơi slide anh làm xong chưa thì uh, Duẩn có chia sẻ là mỗi một chương trình lại chia sẻ với nhau không biết là gì ạ là chia sẻ với các anh chị điều gì và Dòng Đức chậm nhận ra rằng một điều rằng là bây giờ hai một cái cụm từ quen thuộc mà cứ hết nói chuyện với nhau là người ta lại gì ạ? À? Người ta lại nói chuyện với nhau đó là Covid. Có những người nhìn thấy Covid là động lực để phát triển, nhưng có những người nhìn thấy Covid để mà gì ạ? À? Lùi lại gì ạ? À? Không dám bước tiếp. Vậy xin hỏi các anh chị, theo các anh chị không đúng không sai chỉ là chia sẻ thôi ngại nói ra thì chỉ cần có hành động là dần hiểu rồi đó không ạ bao nhiêu anh chị cho rằng covid nó là cơ hội theo anh chị thì chúng ta cho rằng covid nó là cơ hội hay là thách thức ạ à, xin mời à, à cụ bà rất là đẹp não nhưng mà hơi sexy là hơi sexy tôi mà làm gì ạ à? tôi mà ông não thì chắc chắn là tôi sẽ nhắm với cụ bà này à, xin mời anh hùng được không ạ nhờ ban tổ chức cho một mừng một chút video được không ạ Đó. Dạ. Dạ em chào anh Quỳnh, chào các giám đốc và chào tất cả các anh chị em tư vấn có quan trong khán phòng ngày hôm nay. Thì à, với em thì à, em nghĩ rằng là à, Covid sẽ là một cơ hội này cho mình bởi vì cũng như anh nói là có rất nhiều người lùi lại phía sau thì khoảng trống đó là chính là của mình ạ. À, rất là tuyệt vời. Một tràng phát tay để chúc mừng cho anh Hùng các bạn. Có bao nhiêu anh chị đồng tình với anh Hùng là Covid là cơ hội giơ tay ạ? À? Nói thật bằng mình nhé. Nói thật bằng mình nhé. À, tất cả đều giơ tay đúng không anh chị? cảm ơn tất cả các anh chị phải nói rằng là các anh chị tiên du rất là tuyệt vời và rất là tuyệt vời các anh chị làm tôi bắt đầu thì à, ngưỡng mộ các anh chị rồi đấy à, thưa các anh chị câu chuyện là cơ hội hay là thách thức đó là quan điểm và hệ quy chiếu của mỗi người khác nhau có đúng không anh chị tôi lấy một ví dụ rất đơn giản như anh hùng cho rằng đấy là cơ hội nhưng mà với gì à, với một số các anh chị khác lại cho rằng nó là thách thức thế thì để lấy một cái tham chiếu nào đó để đánh giá rằng đây là cơ hội hay thách thức thì tôi xin mời các anh chị chúng ta quay tiếp sang cái phần tiếp theo trong chương trình ngày hôm nay bao nhiêu anh chị biết cái giải đua ô tô công ổn hay còn gọi là giải đua f một này rồi bao nhiêu anh chị biết chứ không cần hiểu nhé biết cái giải đua này không bao nhiêu anh chị biết cái, cái giải đua ô tô công thức một đua xe phân phối thì ạ à? à rồi ai biết giơ tay mà giơ cao lên được không ạ à, không nhiều người biết đúng không anh chị rồi cảm ơn tất cả các anh chị rất là nhiều à, bây giờ hỏi một chút là anh tấn được không ạ thấy tấn giơ tay à, theo anh tấn và cảm ơn anh tấn rất là nhiều theo anh tấn thì à, cái giải đua này thì thông thường ai cũng biết là chúng ta sẽ sử dụng uh, à, xe phân khối lớn để chúng ta đua thế thì theo anh là cái người thắng cuộc ở đây là cái người người ta dùng cái xe phân khối lớn người ta đi với tốc độ nhanh là người thắng cuộc hay là cái người mà sử dụng cái xe này nhỉ là một cái xe phân khối lớn để người ta gì ạ người ta vượt qua được những cái trạm cái mốc thì là người thắng cuộc ờ, trước tiên thì em ờ, xin chào trước ờ, nên tưởng tất cả ờ, các anh em trong ban giám đốc và các nhân, em tư vấn tài chính của Daichi Việt Nam Ờ, theo anh thì là ờ, cái ờ, cái người thắng cuộc này thì là cái người ta sử dụng cái kỹ năng để người ta vượt qua mọi chướng ngại vật để người ta về đích giành thắng cuộc dạ, chứ không phải là cái xe phân khối lớn à, theo các chuyện thống hay sao? nếu mà đúng thì một nụ cười và một tràng tay có nhất thôi nếu đúng là một nụ cười và một tràng tay là lớn cảm ơn anh tấn cảm ơn anh tấn rất là nhiều à, mời anh ăn cùng xuống à, thưa toàn thể các anh chị à, tôi xin phép lấy cái hình ảnh của chiếc xe phân khối lớn để gì ạ để lưu tả cho chúng ta cái kết thức để chúng ta vượt qua được cái sai đoạn khó khăn này quý anh chị màu đỏ là màu gì ạ màu tượng trưng của đại Đài Sinai màu của niềm tin màu của hy vọng màu của chiến thắng màu của máu lửa màu của đam mê của khát vọng màu của lý trí trước mọi hoàn cảnh và thưa với các anh chị ô tô nó là một phương tiện gì ạ là một phương tiện à, với một cái vận tốc lên tới khoảng 300 đến 500 km trên giờ nhưng mà chúng ta được ngồi trên một cái xe như vậy nhưng cái người mà gì ạ cái người điều khiển cái xe này mới là quan trọng có đúng không anh chị chúng ta đang làm ở trong một công ty gì ạ nằm trong top đầu ngành bảo hiểm nhân thọ chúng ta đang làm cho một công ty với gì ạ với sản phẩm đa dạng bậc nhất trên thị trường chúng ta làm công ty với sản phẩm gì ạ quyền lợi ưu việt hàng đầu và tính cạnh tranh gì cao và chúng ta đang làm cho một công ty với rất nhiều quyền lợi các anh chị có đồng ý với chuẩn là chưa bao giờ gì ạ chúng ta lại có nhiều thi mua như bây giờ không anh chị bao nhiêu anh chị đồng ý này một chàng có tay một công cười đầu tiên nào cảm ơn tất cả các anh chị chưa bao giờ tôi các anh chị chưa bao giờ chúng ta có nhiều chương trình thi đua như thế này nhưng mà vẫn còn đâu đó rất nhiều các anh chị chúng ta chưa tận dụng được cơ hội đó để chúng ta để gia tăng thêm thu nhập ngoài kia rất nhiều các anh chị là bị giảm giờ làm giảm thu nhập nghỉ không lương rồi là nghỉ giãn cách và người ta chỉ có một mong ước lớn nhất đó là gì hết covid đi để được đi làm trong khi chúng ta gì ạ, chúng ta dù covid hay không covid thì mình vẫn mình vẫn được đi làm mình vẫn có được cơ hội thu nhập mà ở đời hay ở chỗ là gì ạ chúng ta lại cứ mong muốn là có một khoản thu nhập phụ thuộc vào một ai đó trả cho mình trong khi tự mình quyết định thu nhập của mình thì nhiều khi xin lỗi các anh chị một chút là chúng ta vẫn còn hờ ơ và chưa thật sự là để ý hay là quan tâm bao nhiêu anh chị đồng ý cái điều này nếu đồng ý cho chàng có tay và một nụ cười một tên và cảm ơn tất cả anh chị như vậy câu chuyện về đầu tiên là câu chuyện về công thức một và để chiến thắng cái cuộc đua này thì tôi xin phép được lấy ví dụ các anh chị là cái đường đua của mỹ đình cái hay của cái giải này các anh chị ạ nó tạo ra rất nhiều những cái khúc cua nó tạo ra rất nhiều những cái khúc cua và vâng, nó rất nhiều những khúc cua và thưa các anh chị thưa các anh chị cái người mà ngồi trong xe điều khiển xe người ta không phải thắng bởi vì là cái vận tốc của xe mà người ta gì là người ta thắng nhau người ta vượt nhau và người ta về đến việc là ở những cái khúc cua người ta gọi là khúc cua tử thần nó là khúc cua tử, tử thần các anh chị và thưa với tất cả các anh chị lấy cái hình ảnh này để tôi dẫn chứng với các anh chị một điều rằng là gì ạ covid là một cái cơ hội để chúng ta gì ạ chúng ta vượt lên vì sao như vậy thưa các anh chị thưa các anh chị bây giờ nói tới ý nghĩa của bảo hiểm chúng ta có cần phải nói nhiều nữa không anh chị chúng ta có cần phải nói nhiều nữa không ạ có cần phải nói nhiều nữa không anh chị bao nhiêu các anh chị đồng ý là không giơ tay à thế còn bao nhiêu anh chị nghĩ là có thì giơ tay như vậy anh chị mà không không giơ tay mà cố cũng không giơ tay có nghĩa là chúng ta đang hơi mất tập trung rồi đấy nha à đúng không ạ như vậy các anh chị có thể thấy được là gì ạ đối với giải đua công thức một thì nhờ những cái khúc cua này và những tay đua người ta gì vượt lên với các đối thủ để người ta về đích và người ta gì ạ giành phần thắng cho cuộc đua và đối với chúng ta ở cái phần công thức này nó sẽ là cơ hội để chúng ta để bứt tốc tại sao nói như vậy thưa các anh chị cũng ngay trong ngành bảo hiểm nhân thọ của chúng ta trong khi rất nhiều các doanh nghiệp bảo hiểm họ lao ra thì lại có những cái doanh nghiệp lại tận dụng cơ hội để người ta tăng trưởng và người ta gì ạ tăng trưởng một cách gì ạ đột biến tôi đang nói tới gì ạ Daichina Việt Nam rất nhiều các doanh nghiệp người ta lùi lại phía sau thì chúng ta lại gì ạ băng băng về đích về phía trước mặc dù thưa các anh chị thị trường là giống nhau sản phẩm có khác nhau nhưng bản chất nhưng chúng ta tận dụng rất tốt để chúng ta vượt qua quay trở lại cái câu chuyện của chúng ta ở tại văn phòng đài trên đài tiền phu có rất nhiều các anh chị tận dụng cơ hội covid này để chúng ta gì ạ chúng ta về đích để chúng ta tăng tốc và để chúng ta tăng thu nhập khi covid chúng ta không đến được khách gặp khách hàng thì chúng ta có rất nhiều các giải pháp để chúng ta gì chúng ta tiếp cận như vậy định ý đầu tiên tôi muốn chia sẻ với các này đó là cơ hội giúp chúng ta vượt lên và về tham dự trong chương trình ngày hôm nay không có đủ thời gian để chia sẻ nhiều với các anh chị nhưng tôi muốn chia sẻ với các anh chị ba cơ hội trong bối cảnh covid cơ hội thứ nhất là cô vượt lên anh chị nào đồng ý giơ tay và một nào cũng cười tươi nào à rồi các anh chị diễn các anh chị giơ tay anh chị nào đồng ý covid là cơ hội để chúng ta vượt lên thì nở một nụ cười và thành một tràng tay thật lớn nào cảm ơn các anh chị cảm ơn các anh chị rất là nhiều như vậy đấy là cơ hội thứ nhất cơ hội thứ hai mà tôi muốn chia sẻ với các anh chị nhắc tới covid có rất nhiều các anh chị bảo khó lắm không gặp được khách hàng khó lắm không tư vấn được cho khách hàng nhưng các anh chị có đồng ý với Duẩn là chưa bao giờ tỷ lệ mua hàng online nó kém như thời điểm Covid không? Có bao nhiêu anh chị đồng ý gật đầu và dành một tràng tay? Có bao nhiêu các anh chị đồng ý rằng là gì ạ? Tỷ lệ sử dụng mạng xã hội chúng ta thì là nhiều nhất trong thời điểm Covid Được ạ. Các anh chị thử hình dung học online mua hàng online tư vấn online tất cả cái gì cũng online và thưa với các anh chị có những cái tích cực thì có những cái tiêu cực cũng bắt đầu nó xuất hiện và đèn nổi và thưa các anh chị những người mà không có chứng kiến và những người không tìm hiểu một kỹ thì rất dễ rơi vào cạnh bẫy của hai từ an nhàn tức là không cần làm gì cũng có tiền chỉ cần bỏ vào một đồng nhưng mà lấy về thì nhiều đồng đó là các hình thức bắt đầu gì ạ đa cấp nên nổi vào các gì ạ các trang mạng xã hội chỉ cần các anh chị thưa các anh chị chỉ cần chúng ta gì ạ tích vào một cái trang mà chúng ta quan tâm thì ngay ngày mai chúng ta sẽ nhận được một cái tin nhắn cứ ở nhà lướt web lướt facebook và cơ hội để cho gì ạ cho các hình thức bắt đầu nèm nổi vào thưa các anh chị nói ở đây là các anh chị chúng ta gì ạ chúng ta cảnh giác cao đặc biệt các hình thức kinh doanh về diện lĩnh vực tiền ảo và bây giờ không chỉ tiền ảo mà bất động sản cũng gì cũng ảo và thậm chí đến cái gì đến cái đơn giản nhất là cái băng giấy vệ sinh người ta cũng làm đa cấp được về triệu và một trưởng phòng trong liền trong khu đông bắc an của chúng ta đầu tư 500 triệu 500 triệu để gì ạ để mua giấy vệ sinh và đi kinh doanh đây là một cái thực tế các anh chị và vừa rồi quảng ninh tiếp tục đưa ra gì ạ cái cảnh báo và gì ạ bắt rất nhiều các sàn ảo và các anh chị có thể thấy như vậy chúng ta có thể nhìn thấy một vấn đề ở chỗ là gì nhu cầu kiếm tiền của chúng ta là chân chính nhưng mà lại có rất nhiều cách kiếm tiền gì ạ chưa chân chính và nếu như anh chị là không kiên định mà chúng ta bị rơi vào cái cạm bẫy của cái từ là gì ạ từ an nhàn thì chúng ta rất dễ bị rơi vào cái vòng xoáy này nhưng khi thưa anh chị nhưng khi chúng ta gì ạ chúng ta có covid là cơ hội để làm mình làm mới nhiều trước đây mình chưa bao giờ mình sử dụng facebook để chúng ta bán hàng để chúng ta gì ạ nâng cao cái hình ảnh cá nhân để chúng ta tương tác bây giờ từ các anh chị thông qua facebook rất nhiều các bạn trong một tháng người ta gì ạ ký được hợp đồng thông qua gì ạ thông qua khách hàng tự tìm đến rất nhiều các anh chị ký được hợp đồng và bây giờ thêm một cái ứng dụng mới là tiktok các anh chị rất nhiều chào lưu bây giờ tiktok hiện nay cũng rất nhiều người gì ạ tư vấn thông qua tiktok rồi zalo chúng ta cũng có rồi youtube nhưng chu vi chúng ta cũng có rồi chúng ta làm các cái trang web để chúng ta để tư vấn bảo hiểm cũng có như vậy covid là cơ hội để chúng ta làm mới mình nhưng mà thưa các anh chị nói như vậy thì chúng ta nhìn ở một góc nào đó nhưng ở một những cái góc khuất thì chúng ta lại nhìn thay vì mình dùng công nghệ để mình kiếm tiền thì phần đa là chúng ta tiêu tiền thông qua công nghệ cám dỗ tiêu dùng tất cả các mặt hàng là mua sắm là liên tục lướt quét trên quay rất là nhiều và chúng ta dễ bị cám dỗ về điều đó và thưa các anh chị như vậy cái cơ hội thứ hai ở đây nếu ai đó nắm bắt cơ hội để vượt lên nếu ai đó làm mới mình cơ hội làm mới mình thì lúc đó chúng ta sẽ là người gì ạ chúng ta sẽ là người thành công tôi không dám nói tất cả như tôi đang nói về phạm vi nghèo là trong lĩnh vực bảo hiểm nhân thọ và thưa các anh chị ở nhật bản ở Nhật Bản bây giờ người ta thì người ta tham gia bảo hiểm thông qua ATM cây ATM tức là giống như chúng ta bây giờ ra cây ATM chúng ta rút tiền thì bây giờ lên Nhật Bản người ta ra ngoài người ta có thể tham gia được hợp đồng bảo hiểm nhưng họ thông qua cái kênh ATM và rất nhiều những cái ứng dụng của cái nền tảng xã hội người ta đã áp dụng rồi đây là cơ hội thứ hai anh chị nào đồng ý rằng Covid là cơ hội để mình làm mới mình thì lại xin một tràng tay vào lúc cười Cảm ơn tất cả các anh chị. Có rất nhiều các chương trình tôi chia sẻ có thể động chạm đến một anh vài anh chị nào đó nhưng đây nó là sự thật mà tôi muốn chia sẻ với các anh chị. Nếu chúng ta thấy nó là đúng thì các anh chị hãy phải tận dụng và nếu các anh chị thấy không đúng không sao cả và vì nhiệm vụ của tôi là chia sẻ còn cách đón nhận cái thông tin đấy không là ở phía các anh chị bởi vì quyền quyết định là phụ thuộc của anh chị không phải quyết định của công ty lúc nào chúng ta cũng có cơ hội nhưng vấn đề nắm bắt cơ hội như thế nào là do anh chị mà thôi như vậy cơ hội thứ hai tôi muốn chia sẻ trong cái thời điểm này và cơ hội thứ ba thưa với toàn thể các anh chị chưa bao giờ mình học sản phẩm dễ như bây giờ đúng không anh chị Covid của chúng ta thì thay vì chúng ta ngồi chúng ta lướt web chúng ta xem các cái thông tin gì ạ nó không thực sự bổ ích cho mình thì là cơ hội để chúng ta có thể gì ạ à, rèn luyện bản thân sản phẩm an tâm song hành là một trong những sản phẩm vượt trội hiện nay so với thị trường đã bao nhiêu anh chị biết hết quyền lợi rồi sản phẩm tai nạn sản phẩm chăm sóc sức khỏe rồi rất rất nhiều các sản phẩm khác chúng ta đã và đang tâm hội Covid này để chúng ta học chưa? Cơ hội để rèn luyện. Và thưa với các anh chị là hiện tại chúng ta đang số hóa tất cả mọi cái, đồng bộ tất cả mọi cái trên một cái ứng dụng và trên một cái nền tảng chung đó là e-app. Bao nhiêu các anh chị hiện nay chúng ta nộp hợp đồng online được rồi? Bao nhiêu anh chị biết giải quyết quyền lợi cho khách hàng thông qua online rồi? Vâng, cảm ơn chị Thơm, cảm ơn các anh chị như vậy các anh chị chuẩn muốn nói với một vài cái điểm như thế để chúng ta thấy rằng là covid là cơ hội để mình vượt lên covid để mình làm mới mình và covid là để lúc mà chúng ta rèn luyện tự nâng cao năng lực của mình trước khách hàng trước gì ạ sự cạnh tranh khốc liệt của thời cuộc đây là một điều vô cùng quan trọng như vậy chúng ta có thể thấy được qua cái phần chia sẻ vừa rồi tôi chia sẻ với các anh chị ngắn gọn đó là ba cơ hội cơ hội đầu tiên đó là cơ hội gì ạ vượt lên chính mình cơ hội thứ hai đó là cơ hội làm mới mình và cơ hội thứ ba đó là cơ hội chúng ta rèn luyện chính mình để mình sao tăng được cái kiến thức cái kỹ năng của mình còn nguy lúc này nó nhiều hay ít là do quan điểm và sự nhìn nhận của mỗi người tức là giữa nguy và cơ nó mong manh chỉ bằng một tờ dây trắng nếu các chị đi đúng đường thì nó là cơ và nếu các anh chị bị lệch đường thì nó là nguy nguy hay cơ là do các anh chị tự đón nhận nhưng với gì ạ với vai trò với trách nhiệm của mình tôi mong muốn và chúc tất cả chị tiên du có mặt ở đây cũng như không có mặt ngày hôm nay ở đây chúng ta cố gắng tận dụng lấy cái cơ hội này để vượt lên chị cảm ơn tất cả anh chị đến đây có nhiều anh chị chia sẻ và nó xếp về xong nó xếp gặp các anh chị em xếp định hướng thì thưa với các anh chị là tôi không thể định hướng được các anh chị bởi vì là tôi không biết các anh chị đang thích cái gì muốn cái gì vì vậy tôi chỉ định hướng rất đơn giản thông qua cái hình ảnh slide này cũng có ba cái ở đời nó có ba cái việc thưa các anh chị thứ nhất việc của ông trời tại sao nói là cái việc của ông trời này mưa thế này chúng ta có gì ạ chúng ta có làm mà ông trời ông ngừng mưa được không anh chị à thưa các anh chị và thưa các anh chị ở cuộc đời của chúng ta thì có ba cái gì ạ có hai cái nó gọi có hai cái một là việc của trời mà là thiên tai thiên tai ở đây thì nó có bão lũ nắng gì ạ nắng thì khô cả đất nước cả đường đúng không anh chị rồi lũ lụt thì các anh chị có thể thấy năm 2020 là năm mà chưa bao giờ Việt Nam chúng ta lại hứng chịu nhiều lũ lụt và thiệt hại nhiều lũ lụt như vậy đặc biệt ở miền Trung đúng không ạ và vừa rồi trên mạng xã hội một loạt cứ mở phây ra là gì ạ là hóa đơn hóa đơn một loạt cái vụ lùm xùm vừa rồi ấy đúng không anh chị về cái chuyện là thiện nguyện là từ thiện đấy anh chị đúng không ạ và các anh chị có thể thấy là việc tuyệt vời và cái thứ ba cái thứ ba đó là do gì ạ do con người tạo ra thiên tai à, ví dụ như là chiến tranh ừ, ví dụ như là, là gì ạ và vũ khí hạt nhân này là do con người chúng ta tạo ra còn gì ạ trời là thiên tai và ngay covid này chúng ta cứ tạm gọi là do gì ạ do thiên tai gom trời đấy như vậy việc của trời mình có lo được việc này không anh chị mình lo được không ạ bao nhiêu anh chị lo được giơ tay dừng bẩn không đúng không anh chị rồi cái thứ hai nữa cái việc thứ hai nữa là thưa các anh chị sẽ làm việc của người có mỗi cái vụ mà lùm xùm hóa đơn là gì ạ à, những cái ca sĩ cái người cũng có tầm ảnh hưởng trong xã hội cái việc này chúng ta quan tâm nhiều hơn những cái việc của gì ạ hễ mà hôm nay mà có một cái thông tin nào mà liên quan đến ca sĩ thủy tiên ông đàm vĩnh hưng hay là gì ạ hay là, là nghệ sĩ chân ờ, thành hoặc là hoài linh thì ngay lập tức là thu hút chúng ta và qua đó thưa các anh chị là công nghệ chúng ta thì bắt đầu dành hơn và chúng ta tiêu tiền nhiều hơn con bọn công nghệ mỗi một lần chúng ta lướt như vậy là chúng ta đem tới rất nhiều tiền cho tiền cho các hãng công nghệ đấy anh chị trong khi mình để rảnh rỗi thì họ kiếm tiền việc của người mình có cần quan tâm không anh chị có cần quan tâm không anh chị à, không cũng phải gì nhưng mà có ba việc thế thì việc duy nhất còn lại là việc gì mình cần quan tâm à thưa các anh chị việc của mình anh chị nào đồng ý vỗ tay cho một tràng vỗ tay ở đây trong khán phòng này chúng ta đang nói với chúng ta là gì là tư vấn là trưởng nhóm là trưởng phòng bệnh viện của mình là cái gì các anh chị thứ nhất đến là khách hàng thứ hai chia sẻ về sản phẩm hay không hôm nay thì toàn các cụ là u tám mấy lên trên này biểu diễn là cái thẻ gì ạ thẻ chăm sóc thẻ VIP ở dịch vụ nhìn anh à, à, cụ hùng cũng mới bảo rằng là nhìn cái sàn nhà mà bóng như là gì ạ như là cái sân bay đúng không anh chị đấy là việc của mình đấy anh chị việc của mình là gì mình đến mình gì ạ mình ngồi mình nói chuyện với khách hàng khách hàng nghe khách hàng hiểu khách hàng tham gia với mình mình có quyền lợi còn khách hàng hiểu khách hàng không tham gia không sao cả vui vẻ sao vậy không tham gia ngày hôm nay thì ngày mai ngày mai không tham gia thì ngày kia cho đến lúc nào khách hàng hiểu khách hàng tham gia thì buồn đấy là việc của mình việc của mình là ký được hợp đồng xong rồi thì mình phải chăm sóc khách hàng Thế mình đã quan tâm đến cái việc của mình chưa các anh chị quan tâm chưa bây giờ hỏi thật là quan tâm chưa bao nhiêu anh chị chưa quan tâm giơ tay nói thật lòng mình đi bao nhiêu anh chị ờ, chưa quan tâm giơ tay quan tâm rồi sớm thành và hỏi lại nhé bao nhiêu anh chị quan tâm tới cái việc của mình rồi sớm thành rồi cao hơn được không anh chị rồi rất là tuyệt vời à, xin được một tràng tay chúc tất cả các anh chị quan tâm đến việc của mình và khi quan tâm đến việc của mình thì mình phải nhớ một điều duy nhất là làm sao thu nhập tháng 10 mình cao hơn tháng trước để mình gì ạ mình có sữa cho con để mình có gì ạ à? có trang trải cuộc sống và chất lượng mình tốt hơn để sẵn sao quý 4 của mình có thu nhập cao hơn so với quý 3 và bây giờ thì ở Bắc Ninh của chúng ta là gần như đi lại thông thương mọi cái thuận lợi rồi các anh chị hãy tận dụng tối đa cơ hội này để mình có thu nhập nhân tiện nói về câu chuyện thu nhập thì thưa với toàn thể các anh chị mặc dù trong bối cảnh covid như thế nhưng khu đô cấp a của chúng ta cũng đóng góp về thuế thu nhập cá nhân của các anh chị trong tháng vừa rồi là một tỷ đồng cho gì trong ngân sách nhà nước các anh chị có tuyệt vời không anh chị tuyệt vời không ạ và tổng thu nhập của cả khu chúng ta được nhận về trong tháng này tháng 9 vừa rồi là trên 13 tỷ đồng tuyệt vời không anh chị và và có một anh chị có một anh chị là thu nhập cao nhất à, anh chị thu nhập cao nhất và có khoảng đâu đấy là gần à, gần 200 các anh chị là thu nhập ở ba con số còn lại hai con số một con số cũng có nhưng bây giờ là hai hay là một hay là gì ạ hay là nhiều hơn thì theo các anh chị là do ông trời quyết định hay là do người khác quyết định ạ à? do ông trời hay do người khác ạ à? do ai ạ à? do ai cái gì bao nhiêu chị đồng ý do mình do đây cảm ơn tất cả các anh chị và ai đồng ý tháng 10 này thu nhập cao hơn tháng 9 cho một tràng tay cảm ơn tất cả các anh chị và thưa với tất cả các anh chị à, thưa toàn thể tất cả các anh chị có lẽ thì ờ, cái phần giá trị lớn nhất của giỏi ngày hôm nay đó là gì ạ đã chia sẻ với hết tất cả các anh chị rồi đón nhận hay không là ở phía các anh chị mà thôi nhưng cuối cùng trước khi kết thúc phần trình bày của mình ở đây thay mặt ban giám đốc công ty à, thay mặt cho việc cá nhân mình xin được gửi lời cảm ơn tới tất cả các anh chị cho những cái nỗ lực đóng góp của các anh chị trong tháng 9 và 9 tháng đầu năm à, cũng nhân sự kiện ngày hôm nay cho duẩn xin được gửi tới toàn thể các anh chị và những thành viên trong tại gia đình nhà mình à, đầu tiên chúng ta cần phải có sức khỏe thứ hai cái cuộc gia đình hạnh phúc và cái thứ ba thành công cùng với đại chuyên gia Việt Nam. Xin cảm ơn tất cả các anh chị.